bay xa nhìn vội nhau lần nào cũng chẳng đủ để mà nhà xa trần càng xa ta duyên dáng thiên tha